đây cục gà đây cục bài đây cục nhà hạt ừ, nào một triệu hai thiếu năm trăm em dưới thiếu năm trăm chỉ vào rồi đấy cái thiếu thiếu cái cái chồng không không ừ. nhà cái này nhà kia đánh này bà chị đánh nhà hai hai ui giời bò là gì bò đen quá bài đen này đầu cái nhá đầu cái nghe đủ triệu thêm 3 triệu 3 triệu rưỡi nhà này 4 triệu vân Ôi Anh đi ba nước bài thì đấu với ai Chấm bao nhiêu? 3 triệu rưỡi 2 rưỡi cân vâng, Biết chắc tố láo rồi Tố dạ. gì? Ít điểm quá Thì không bắt được Xem nào Một điểm thật đúng không ạ? tinh đánh tinh nhờ Không ai vào, ở đen quá Nãy giờ cái bán để lấy lấy cái vốn chứ còn bị kết cái bạc vậy thôi đấy nhá đánh vào vâng, gà đi anh em để ý đấy nó là hơn nhau ở chỗ thần tháng đúng rồi cái là một triệu nhá một triệu không số thế mà cái lúc mà 7 mình 9 điểm mà mình không ăn nhỉ đen ghê bài 9 điểm cũng không, ăn là chuyện bình thường nhưng có gì đâu đi chơi đi chưa đấy bỏ đi đủ đủ đủ tụ đủ ra đấy quay ẩm ẩm trước này ẩm kia lên màn này trước kia lên màn này đây ổng ổng bao nhiêu tôi ẩm một triệu rồi tôi ẩm thêm triệu nữa là hai triệu cho xem bài à, thì được hai triệu cân mấy nhỉ cân bốn cân bốn cân cân phát xem thế nào sống làm sao nha anh bốn cân thêm hai triệu ôi rồi sáu triệu cân à? sáu triệu à sáu này triệu là cân. thêm bốn nữa sao nhỉ bốn bên ngoài tổng sáu cân rồi đúng không nha chưa à, thêm ông thêm mấy thêm hai, thôi tổng sáu cân, tổng sáu cân, ừ, sáu cân, chịu rồi năm là vào phát bốn à hả ông là bốn triệu cân. À? chị thêm bốn đấy tôi là sáu triệu mấy cân chị thêm bốn à? bỏ à vào phát như thế một hai ba gớm này bốn năm sáu mãi được bàn tay đủ sáu này một này hai ba này bốn này năm này sáu đủ ừ, sáu thêm sáu bỏ đi sáu về sáu sáu ông là là cân ông là sáu à bốn với sáu là mười triệu cân bỏ đi mười triệu cân bỏ thì thương mà vương thì là vào không thì vào ừ. 10 triệu thôi bỏ đi ăn sáu thôi mà sáu đúng không Ui, anh bỏ đấy Anh thêm 10 triệu anh bỏ được 6 đúng không? 6 triệu 6 đây nhá ừ. Thêm 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 thôi mà 6 nữa đi 6 à Rồi 6 là cân đúng không? Bài này hay đấy nhỉ 6 là cân Bài này phải nói là, là, là, là bài mấy điểm có chiều sâu đấy không cần biết là mấy điểm một chỉ cần biết hai, là bài chị lên ba bốn bài này tính gì điểm 6. nữa 6 lại thêm 4 1 2 nốt 5 3, triệu đi chị còn 4. 5 triệu 2 kìa đây tiền của chị đây 1 5 2 3 4 5 5 triệu 2 5 triệu 2 5 triệu 2 nốt đấy 5, 5 triệu 2 cộng với cặp ngực nhá cặp ngực cái gì cộng quả đủ quả đôi nhá xé ra chị ngay rồi xé ra đây cái gì cũng có xì đấy cũng có xì đấy cũng có xì vô bà có tiền gì để đấy đã xem này này cô ca sĩ thì vẫn thua cô ca sĩ này chưa chưa có rô nha, chưa có ăn rô là chưa to đây thả cái à, tay ra bỏ cái tính hống hách đi nhá ở đây thì về lúc này kẻ lúc kia ý gạt chỉ cần chị lấy tiền thôi em nghĩ là chị sáng món này đấy Tuy gác mà to Thôi chỉ đen thôi chỉ đen Đen thôi đỏ quên đi Chào toàn thể anh em nhé Cái đoạn clip dàn dựng vừa rồi ấy Nó là minh chứng cho cái cách mà bốc bài Hoặc là cái cách trộn bài Trong khi mà sử dụng cái chiếc máy điện thoại đánh bài này Chứ không phải là mục đích là quảng cáo là cái chiếc điện thoại đánh bài này nó chuẩn Hay là cái chiếc điện thoại đánh bài này nó nó báo ờ, hiệu quả hay thế này thế kia Mà là đang hướng các bạn xem mà các bạn nhận định cái việc bốc bài như nào cho kín đáo ví dụ nhé ví dụ khi mà các bạn chơi trong một cuộc chơi cái nó trộn bài xong nó đặt bài ra đây đấy nó đặt bài ra một cái này để cho mình bốc cái thì nói thật với các bạn luôn là ví dụ như máy nó báo một thì mình không thể là mình không thể là bốc một cây này ra này đấy để cho người ta chia được như vậy nhìn nó thô nhìn nhìn nó không không không không không thể nhìn được và nói thẳng là chó nó còn đéo ngửi được chứ không gì là mình bốc kiểu đấy đúng không thì cái đoạn clip vừa rồi nó minh chứng cho các bạn hoặc là chia sẻ cho các bạn biết là cái cách bốc cái trong khi việc mà, mà chơi máy đánh bài nó như thế nào đây ví dụ như là đặt bài số này máy báo 10 thì mình không thể đếm 10 cây mà mình bốc được mà mình phải bốc kiểu như này đấy đấy đặt lên này đấy máy báo một đến lúc đấy này mình mở ra đây đấy chia đi ông bắt đầu chia đi thì lúc đấy mình mới chia thì bài mình lúc nào cũng là đẹp nhất rồi dùng cái máy này mình các bạn này người ra này đang đánh ở chế độ chơi là năm nhà đúng không thì đá bốc như vậy thì là bài mình đẹp nhất mặc dù mình vẫn bốc một cây trên cùng nhưng ngược lại là mình phải có những cách bốc là, là, là như thế nào cho nó hợp tình hợp lý chứ không thể là các bạn đếm từng cây này bốc được nên là nhiều người hỏi là dùng cái máy này mà đếm từng cây như này thì là người ta biết ngay người ta phát hiện ngay người ta nghi ngờ ngay nhưng ngược lại là trong cuộc chơi người chơi phải biết thiên biến vạn hóa bốc như nào và cách trộn bài như nào để cho nó đạt hiệu quả cao hay là trong cái trường hợp ví dụ như là mình làm cái chẳng hạn đi đúng không thì mình không thể là trộn bài xong mình cầm bài lên tay mình trộn xong lại mình lại đặt ra đây một phát nữa để cho để cho máy nó báo để mình trộn như này tiếp không phải như vậy mà là ví dụ như trong đánh liêng nhá mình khi mà đánh ở đây này chia nhà này xong này đúng không mình đặt máy ở đây đấy máy nó báo 7 đúng không sau khi là mình chưa làm cái gì cả mình thắng ván bài rồi mình vơ bài vào đúng không máy báo bảy cái đó đấy vơ bài vào mình phải nhớ là những cái cây mình úp ở trên cái phần là máy nó báo ví dụ là mình úp vào 6 cây chẳng hạn đúng không thì lúc này là máy nó báo 7 rồi thì mình phải cộng thêm 6 cây nữa là 13 cây thì mình trộn 13 cây xuống 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 chẳng hạn trộn như vậy đấy là mình trộn chậm cho các bạn xem nhé còn trong quá trình mình chơi thì mình phải trộn như này đấy mình trộn 13 cây như vậy và mình bắt đầu mình chia tức là trong cái quá trình chơi ấy nếu như mà cái trường hợp mà người ta không bốc cái thì nó sẽ đánh như vậy còn cái trường hợp mà thi thoảng người ta bốc cái thì những cái ván bài mình chia thì mình trộn xong mình phải chia nhanh luôn để tránh trường hợp là người ta đưa tay ra người ta bốc người chưa đấy thì bài mình được JVK này đấy là một vài cái cách bốc cái ở trong cái quá trình mà mà đánh à, liêng cũng như là, là các bộ môn khác bộ môn ví dụ à, phỏng hay là đánh sâm thì cũng vậy đánh sâm thì mình cứ vơ bài hết thế này đúng không bài mình thắng mắt là mình đánh sâm thì là bộ môn là đếm lá mà, đúng chưa bộ môn đếm lá thì mình cũng vơ bài xong nhá mình chưa trộn ngay vơ bài xong mình đặt ra này mà phát đúng không mình đặt mình đặt này mình đặt bài ra này một cái để máy nó báo đó trong quá trình là chờ máy báo thì mình sẽ là hỏi nhà này mấy cây nhà này 5 cây à bao tiền đưa đây nhà này ba cây đưa, đưa đây xong phát là mình máy báo một ví dụ máy báo một thì mình không thể là trộn một cây này mình chia ngay được mà là mình phải như này mình phải có cách trộn ví dụ như là mình trộn trộn gọi là trộn à, xào y ấy trộn à, giữ nguyên cái cây trên cùng này bằng cách trộn này một hai ba bốn chẳng hạn đập lên đây đấy à, mình chia tiếp mình trộn tiếp cứ vừa nãy mình đôn lên bốn cây thì mình phải trộn bốn cây xuống một hai ba bốn và một cây máy báo nữa là năm Đấy, cái này là xong là bắt đầu mình chia. Đấy. Thì trong đánh sâm cũng vậy thôi. Máy này nó đánh được cả sâm, cả ba cây, cả cả lốc, cả phỏng, cả các ờ, bài cao liêng thoải mái, nó đánh được hết. Đây này bài mình 9 điểm này. Còn bài khác này, 8 điểm là cao nhất này. Đấy. Bài mình lúc nào nó là cao nhất trong khi khi mà dùng cái máy này. Tuy nhiên là cái vấn đề tôi nói ở đây là cái việc mà các bạn chơi như nào nó hiệu quả không thể là các ông cứ đặt tài ra máy báo như nào thì mình cứ bốc như vậy ba mình bốc mình, ba cây mình ngửa ra như này hoặc là mình vứt xuống đây như vậy nó khó ví dụ như nó nó trộn ba cây thì nhiều nhiều sân đánh mà người ta dễ thì mình có thể đánh được chứ còn ví dụ đánh 12 cái báo máy nó báo cho 12 cây thì các bạn bốc làm sao được thì lúc đấy mình phải có cái, cái cách bốc khác đây 12 cây nếu máy báo 12 cây bỏ đấy máy này báo 12 cây đúng không mình bốc bình thường này đặt vào đây đấy mình đập lên đây đấy lúc đấy máy báo ba bắt đầu mình này Ê, ừ, mẹ cầm mốc này cái cầm mốc này mình cầm cầm áng chừng thôi nhá đây cái đi chứ mình đừng có đếm từng cây này ra ba cây mình gửi ra mình đếm cái này mà mình phải bốc áng chừng đấy hai cây chưa được à bốc thêm cây nữa đấy thế là xong thế là bắt đầu chia đấy là cái cách đốc trong cái quá trình đánh à, liêng còn về về phần ba cây nó cũng vậy ba cây thì nó như này đây mình sẽ chuyển sang chế độ ba cây để, hướng dẫn các bạn bốc cái thì thường thường nếu dùng cái máy này ấy mà đánh mà để bốc cái thì nó là hiệu quả gần như là tuyệt đối à không phải là gần như nữa mà là một trăm phần trăm hay đánh sâm cũng vậy đánh đánh sâm thì nó có cái mã là 1429 này mình vào cái vòng sâm đấy và chuyển cái chế độ bốc cá để bài mình à, hoặc là trộn bài mình cao điểm nhất à, bài đẹp nhất thì đấy xong như này phát này mình đánh đánh ở giữa này đúng không đánh bình thường như này đấy đánh rất bình thường như này xong đến khi là mình đây mình vơ bài vào đấy xong xuôi mình vơ bài vào đây hết vơ bài xong xuôi hết nhá mình không, chưa trộn ngay mà mình đặt xuống đây mình hỏi nhà này bao bao nhiêu cây đây đang ở chế độ là tai nghe rồi tôi chuyển sang chế độ loa ngoài cho bạn nghe đấy ví dụ như máy nó báo một phát thì mình bắt đầu mình thu hết tiền của làng đã nhà này 5 cây à đưa tiền 5 cây nhà này ba cây đưa tiền ba cây xong xuôi hết bắt đầu mình mới trộn bắt trộn một cây mình không phải không phải là trộn một cây này là mình đưa xuống này hoặc là mình vứt một cây ra mà là mình phải có cái động tác ví dụ như là giả vờ rút một phần ở bên dưới lên chọn đúng không mình rút phần từng tầm này từng này lên mình chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy mình biết là thế là 9 cây thì tiếp theo đấy mình lại trộn xuống 10 cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chẳng hạn đập lên đây và bắt đầu là chia thì đánh sâm thì nói thật với các bạn dùng cái máy này thì nó không phải là lúc nào mình cũng có chia ra được sâm ngay nếu như ván nào chia ra sâm thì nó lộ ngay nhưng ngược lại là nó sẽ lựa chọn cho cái phần bài của mình lúc nào cũng là đẹp nhất 5 cây này 6 cây này 7 cây này 8 cây này 9 cây này đấy 10 cây các bạn cứ kiểm tra bài làng đi bài làng đây bài cao nhất là có một con hai và đôi át còn lại là lẻ toát đúng không cái cái cái đánh sâm này nó quan trọng là bài nó phải tròn bài nữa thằng này bật à, được ba bốn một con hai sáu tám chín đấy sáu đôi tám một con chín con bài của nhà này chỉ có tí 10 đi quy nhưng nó nó lại lẻ 10 đôi bảy đôi tám thấy chưa còn bài của mình thì lúc nào cũng là đẹp nhất đây này các bạn nhìn kỹ này đấy ba con năm này mình chưa đánh ba con năm ngay mình nếu có hai thì mình có thể cóc ba ra xong mình nếu mà luồn được di luồn được át thì càng tốt có đôi ca đôi đôi ca đôi hai thì ví dụ là là đôi ca đôi hai nó thòng rồi mình đánh ba con năm ra đôi ca nhà này bắt đôi át thì đó, đó là về còn nhưng mà đánh mình đánh đến cái trường hợp mà mình mình đánh ra át thì người ta phải chặt hai rồi thì mình có đôi ca đôi hai thòng bài mình lúc nào cũng là ok nhất nó chỉ lẻ mỗi ba cái ri thôi thấy chưa đấy là về cái, cái cách đánh bằng cái máy điện thoại đánh bài này thì nó có thể là đánh liêng đánh ba cây đánh sâm đánh phỏng là bốn cái trò chơi thông dụng ở miền bắc hay ở miền nam thì người ta còn chơi bài cào hay là bài binh sập sám binh ấn độ thì cái máy này nó đều chơi được hết máy thì nó có thể ngụy trang vào con iphone 8 hoặc là samsung hoặc là iphone x thì ông nào mà đang dùng con nào thì mình nên mua con đấy để để cho nó phù hợp với sân chơi của mình đấy là về cái chia sẻ về cái cách bốc cái và cũng như là để chia sẻ cho anh em biết luôn là mình có đồ tốt rồi có đồ nó chuẩn xác rồi nhưng ngược lại cách đánh nó mới là quan trọng nếu mà muốn gỡ đang thua muốn gỡ thì mình phải có những cách đánh như nào phù hợp để mà mà khi mà đối phương chơi với mình ấy, người ta không nghĩ à thằng này đang dùng cái máy để đánh bài đâu mà nó nó đang đang chơi bình thường đấy mình bốc cái bình thường như này đúng chưa bốc đánh như thế này bốc đầu bốc đít này xong bốc này thì ai nghĩ là mình mình là người là người bịp thế nhưng mà nếu như mà các bạn máy báo ba thì các bạn cứ chọn một cây hai cây ba cây này ra bốc thì là lộ ngay ngược lại nó nó phải phải đánh theo cái cách đánh nó phù hợp với sân chơi của mình đúng không thì đấy là là cái cách mà mà mà cái mà thông điệp mà tôi muốn chia sẻ clip ngày hôm nay còn lúc nào mà mà mà cần tư vấn về các cái sản phẩm như là máy đánh bài hoặc là kính áp tròng hoặc là ví đổi bài áo đổi bài hoặc là bài mẫu tử hay bài dấu này kia ấy thì anh em có thể liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình đấy nhá ok